Dạ, hôm nay dân qua vẫn tiếp tục kéo đến Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội. Câu chuyện là nó đã 20 năm qua rồi. Vẫn không giải quyết. Cái nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không giải quyết. Hai chục năm rồi cái tiếp tục cái ngày này ngày nọ cái, cái biểu tình ở ngay Hà Nội thì bây giờ lại kéo đến tòa đại sứ Hoa Kỳ để mà kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam thành ra bữa nay TV256 rồi là làm cái cái cái thumbnail này nè The victim state of and injustice asked for the U.S. Embassy for help. Human rights for Vietnam. Mời quý vị xem cái hình ảnh uh, dân hoan biểu tình nha. Bữa nay ngày 27 tháng 6 năm 2022, dân hoan lô 90 Đức Trọng Lâm Đồng cùng các tín thần đang trên đường đi cầu cứu bác trọng bác phúc bác chính và bác huệ chỉ đạo cho các tỉnh về trả lại đất cho dân an các tỉnh để có ổn định cuộc sống bây giờ dân an các tỉnh thần đang đi cầu cứu bác trọng bác phúc bác chính và bác huệ xin lỗi quý anh chị em chứ dân oan đó người ta không có biết để mà ờ, để mà lấy cái máy quay hình đó để mà ngang lại để mà thấy cái hình ảnh nó trọn vẹn mà TV256 đã nhắc nhở nhiều lần rồi mà nhân dân, ờ, dân oan người ta làm cũng không được để cái hình nó, nó phải là là hình chữ nhật nó, nó hình hình nó ngang chứ làm sao mình để ra hình đứng đứng là cái mất hoài à. thành ra dân ngoan làm sao mà giải quyết được cái vấn đề này á, thì cái hình ảnh như thế này đó nó không thể nào nó lên mà truyền hình được hết á muốn lên truyền hình cho mọi người biết là cái hình ảnh phải ngang hình ảnh phải chỉ nhật mà giận hoài với dân, dân oan cũng không làm được biết bao nhiêu cái máy ảnh họ cũng không bao giờ làm được hết thành ra cái, hình ảnh bây giờ mình nói hoài cũng vậy thôi thành ra quý anh chị em ráng <laughs> ráng coi cái hình hình hình đứng nha hình đứng nó mất góc cạnh hết trơn à bây giờ dân bị mất hết đất đai ra đây yêu cầu bác trọng bác chính bác phúc và bác về chỉ đạo cho các tỉnh về trả lại đất cho dân oan để có ổn định cuộc sống dân an các tinh thần bây giờ đã tới đại sứ quán Hoa Kỳ cầu cứu đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân oan các tinh thần để lên tiếng nói chỉ đạo cho các tinh thần về trả lại đất cho dân oan các tỉnh à, hình như nghe hình như là chỉ có kéo tới đại sứ quán đó là <laughs> đại sứ đại sứ quán thì Việt Cộng nó mới hơi sợ thôi chứ ngoài ra hai chục năm này hai chục năm nay không có làm gì được mà theo mình nhận xét đó là chỉ có đến đại sứ quán thì Việt Cộng nó hơi sợ thôi không biết tại sao nữa nó sợ một phần nó sợ xấu hổ hay sao đó nhưng mà mình nghĩ cái, cái mặt cái bọn cầm quyền này đó nó dày lắm rồi à. nó dày hơn tấm thép nữa sao mà sợ nó đâu có sợ đâu mà dân quan người ta đến cũng đông đảo lắm chứ đâu phải là cũng hàng hàng mấy chục người đó chứ đâu phải vậy. nhân quyền đó là cái điều cái quyền mà cơ bản nhất của người dân mà người dân không được người dân hoàn toàn không được thành ra họ yêu cầu cái này là điều đúng chứ không phải sai Đúng không? họ livestream họ cũng bị bắt mà họ livestream mà họ chỉ cần à, nói đến cái cái cái cái người mà cầm quyền đó là họ bị bắt liền nói mà động đến mà tỉnh ủy thôi cũng đã bị bắt rồi chứ đừng có nói họ hoàn toàn không có được quyền mà tự do ngôn luận rồi tự do biểu tình biểu tình họ chỉ họ chỉ đánh cái kiểu mà giống như du kích thôi à họ biểu tình đó rồi họ cũng bị bắt lên xe bus à họ không bao giờ họ được trại nguyện hết cái chế độ gì mà kỳ vậy họ vi phạm luật pháp gọi là cái quyền hiến pháp nó quy định rõ ràng là điều 25 như vậy người dân có quyền biểu tình người dân có quyền lập hội người dân có quyền tự do ngôn luận mà mà cái mà mang rợ của nó đó là cái hiến pháp nó có thầm một cái câu đó là theo quy định của pháp luật mà đến giờ này đó nó nó nó nó chưa bao giờ mà nó đưa ra cái luật biểu tình hết á từ từ cái hiến pháp mà 1992 mà TV256 đã thấy đó mười hai chục năm rồi hai chục năm rồi nó vẫn như vậy thôi nó vẫn có chưa có luật biểu tình nữa nó chưa có cái luật mà uh, quyền tự do ngôn luận là phải như thế nào nữa nó chỉ đưa ra những cái luật bậy thôi những cái luật bậy cũng như là cái điều 331 điều 331 cái luật đó là tự nhiên nó nó nó đi ngược lại với bản hiến pháp rồi điều điều 331 đó nó nói rằng là ai mà lợi dụng ờ, quyền tự do dân chủ là nó bắt hết đơn giản vậy thôi nó nó có quyền tự do dân chủ hồi nào trong đi nó nó không nó nói là mình lợi dụng cái quyền này quyền nọ là quyền tự do dân chủ à mà mình chưa bao giờ mình thấy nó có cái quyền tự do dân chủ đó mà mình nghĩ đó là hiến pháp hiến pháp mà nếu mà người ta cho cái quyền tự do ngôn luận thấy không tự do biểu tình thì mình phải được quyền biểu tình chứ người dân phải được quyền biểu tình chứ đợi hai chục năm rồi nó cũng chưa ra cái luật biểu tình nữa nó chưa ra cái luật mà tự do ngôn luận nữa nó chưa ra cái luật để mà lập hội lập đảng như thế nào nữa Đúng không? điều hiến pháp nó rõ như vậy đó mà nó không thi hành rồi bây giờ người dân mà biểu tình nữa thì nó bắt nó bỏ lên xe bus nó làm như là nó nó biểu tình là nó nó làm như là nó khoe khoang với thế giới là à, người dân Việt Nam ấy vẫn còn có cái quyền biểu tình nhưng mà sự thật là biểu tình trong trong một thời gian ngắn hạn thôi 5 phút 10 phút thôi rồi đó là bắt lên xe bus thôi chứ không người dân không có quyền, quyền biểu tình mà thật sự thật sự thì người dân người ta muốn biểu tình đến lúc nào người ta về thì người ta về chứ tại sao đem xe bus lại rồi rồi cưỡng ép người dân phải đi lên xe bus nó coi như là nó rất là giới hạn cái quyền mà tự do biểu tình cái quyền biểu tình là chỉ trong vòng 10 phút 15 phút là đủ rồi là mà xe bus nó đến rồi nó xúc người dân lên nè à mà làm sao mà không lên được toàn là thanh niên gọi là khỏe mạnh không rồi người dân thì già cả như vậy mà nó không giải quyết hai chục năm rồi đó đây là những người dân oan ở lâm đồng đó lâm đồng cách xa hà nội là lâu xa lắm chứ đâu phải là ít đâu mà họ vẫn kéo đến để mà họ biểu tình tại vì nó lấy cái đất mà ở lô 90 đó thấy mình thấy như dân oan người ta nói như vậy đó. lô 90 của ở Lâm Đồng Lâm Đồng là nó cũng gần à, Đà Lạt để khá gì miền Trung đó. Thank you. những người dân ngoan và cả mà chấp tay mà lại nó chấp tay họ quỳ xuống họ lại mà họ lại tứ trụ là biết bao nhiêu lần rồi tứ trụ là Nguyễn Phú Trọng với Hoàng Minh Chính với Dương Đình Huệ với Nguyễn Xuân Phúc bốn tên tú trụ đó là họ thường thường họ nhắc tên đó cái hình ảnh đây là của ông ờ, phạm minh chính nè thủ tướng đó. mà người dân già cả người ta lại như vậy rồi mà mà không có cho một người nào để giải quyết mà bốn cái ông này đó lại là đại biểu quốc hội nữa nè bởi vì nó lưu manh như vậy đó để để để người dân mà không nhà không cửa rồi lang thang khắp hà nội như vậy mà chịu đựng được cũng thấy mà chịu đựng cả hai chục năm rồi ba đời luôn ba đời đi thư kiện đời cha đời con rồi đến đời cháu sắp sửa đến đời cháu nữa đất nước nhà nước việt quý anh chị em thấy đó tại sao mà không có thanh niên không có thiếu nữ tại vì cái chế độ này nó ác vô cùng thanh niên thiếu nữ mà ra biểu tình thử đây nó bắt hết thanh niên mà thiếu nữ mà biểu tình nó là chết chết với nó nó chỉ đợi mấy bà già thôi nhưng mà tới một ngày à, tới một ngày rồi cũng cũng thanh niên thiếu nữ phải dùng lên thôi tới một ngày thôi cho nên đại sứ quán mỹ cầu phía đại sứ quán mỹ lên tiếng nói giúp đỡ dân việt nam để có đất có nhà có cửa về ổn định cuộc sống Thank you. cái này giống như là tế sống tế sống đất từ năm 2004 tới bây giờ năm 2021 chủ tịch tỉnh lại ký thêm một tờ cướp đất của dân năm 2021 có con dấu đỏ trên đấy bây giờ dân đức trọng lâm đồng cầu cứu các nơi bây giờ cơ quan nào cũng đi bây giờ đi tới đại sứ quán mỹ nhờ đại sứ quán mỹ cứu giúp dân oan đánh lên tiếng nói để cho dân oan tỉnh lâm đồng có được trả đất trả đai về để có ổn định cuộc sống nghĩ cũng lạ chứ người dân quan người ta đòi là, là phải trả lại cái nhân quyền cho người ta nhưng mà người ta đòi nhiều lắm rồi mà cái bọn cầm quyền nó không làm thấy không cái nhân quyền rõ ràng là trong cái điều 25 hiến pháp đó quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, quyền tự do được mà truyền bá những cái thông tin. Đó, nhưng mà nó hoàn toàn nó không có đặt luật ra. Nó trì hoãn rồi là hai chục năm rồi, từ năm 1992 cho đến năm ờ, ba uh, chục năm nhé. Ờ, ba chục năm rồi 30 năm nó trì hoãn rồi. Bây giờ là 2022, 1992. Mà bây giờ đến 2022 là 30 năm rồi. 30 năm rồi, năm cái thằng 500 thằng đại biểu quốc hội đó, nó làm cái gì? Nó đặt ra được cái luật gì? Tại sao nó không có làm ra cái luật biểu tình đàng hoàng cho người ta? Đúng không? tại vì cái câu hiến pháp đó, đó cái câu mà 25 nó nói là theo quy định của pháp luật nó thầm cái câu theo quy định của pháp luật mà trong khi nó không có đặt ra cái luật pháp luật pháp đi biểu tình là phải làm sao Đúng không đi biểu tình là ờ, không được ờ, chửi gọi là lôi đầu cái thằng Nguyễn Phú Trọng xuống đúng không hoặc là không được ờ, đê em cái thằng ờ, Nguyễn Xuân Phúc hoặc là thằng Phạm Minh Chính hoặc là ờ, thằng Dương Đình Huệ hoặc là không được không được đi hàng một đi hàng hai gì đó hoặc là phải thổi kèn phải có kèn mới biểu tình được hoặc là đánh trống mới biểu tình được phải có luật cho người ta chứ cái hỗn luật từ cái bắt người ta lên xe bus à người ta đâu có vi phạm gì đâu hiểu không thành ra đó ba chục năm rồi nó vẫn treo cái luật biểu tình nó không có nó không có làm luật cho biểu tình thì làm sao mà quý anh chị em mà biểu tình mà đòi hỏi được gì đâu quý anh chị em quý bà con cô bác ờ, dân oan đó biểu tình được 5 phút 10 phút 15 phút rồi rồi nó đem xe bus lại nó hốt thôi đó là luật pháp của của của của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó là lợi rực, luật rừng lợi luật mà của khỉ trường sơn không? nó không bao giờ nó nó nó nó lo cho cho đồng bào hết á nó lo cho hai chục năm nó không lo rồi hiểu không mà ba chục năm nó không làm luật rồi rồi làm sao mà quý anh chị quý ông bà cô bác để mà đợi cái luật biểu tình nó đâu có đâu một trăm năm nó còn không có luật biểu tình nữa tại vì khi mà nó làm ra luật biểu tình nữa thì thì tự động nó thấy xấu hổ thôi nó tự động thấy xấu xấu hổ tại sao bây giờ mình phải có luật biểu tình đã là hiến pháp cho cái quyền biểu tình rồi bây giờ mình mình mình mình làm luật là mình ngăn cản cái cái cái quyền biểu tình à chẳng lẽ mình mình ép buộc người dân là uh, mày biểu tình á, là mày phải phải có cái càng mày phải mua cái càng mày thổi cái càng rồi mày mới được biểu tình đâu có làm một cái cái luật gì mà quá chiêu vậy hoặc là nó đẻ ra một cái luật là uh, tụi mày phải mang hình Hồ Chí Minh theo Hồ Chí Minh của tên mà tên mà giặc tàu á tên mà gián điệp giặc tàu á ừ, thằng mày phải mang theo cái hình Hồ Quang Hồ Chí Minh thì tao mới cho mày biểu tình hoặc là tụi mày phải mang cái lá cờ phúc kiến của giặc tàu á cái đờ cờ đỏ sao vàng của giặc tàu đó thì tao mới cho mày biểu tình chẳng lẽ 500 thằng đại biểu 500 thằng khỉ đó nó nó đưa ra những cái luật mà mang rợ như vậy đó nội mà nó, nó, nó, đưa ra những cái luật mang rợ như vậy đó nó cũng cảm thấy xấu hổ rồi nó đâu có mặt mũi nào mà nó đưa ra cái luật mà, mà quái đảng như vậy nó cái quyền mà biểu tình của người ta mà đâu có cấm cản gì kỳ bắt người ta phải làm những cái chuyện mà vô lý như vậy thành ra TV256 có thể khẳng định với anh chị em 100 năm nó cũng không bao giờ nó ra được cái luật biểu tình nữa đó tại vì mình biết mà mình biết về mình hiểu biết về luật pháp mình biết nó không có cần phải luật công khỉ gì nó đã đặt cái quyền rồi cái quyền nó ghi trên hiến pháp là người dân phải có quyền đó chứ bây giờ luật cái gì hoặc là hoặc là nó nó nói là bây giờ mày biểu tình mày phải xin phép tao cũng không cần xin phép nó là cái quyền cái quyền của người dân cái quyền là, là làm sao mà bắt ta phải xin phép này nó làm sao nó làm luật được nó không bao giờ nó làm luật được hết Đấy không nó đó lập hội lập đảng được người dân không bao giờ lập hội lập đảng được hết á thử ơi làm đảng hả lập đảng thử coi nó bắt hết á hiểu không đảng Việt Tân, đảng dân tộc, đảng Đại Việt gì nó bắt hết á. Quý anh chị em thử hỏi cái luật pháp của thằng Việt Cộng nó có công bằng không? Chỉ có một đảng Cộng sản duy nhất thôi. Mà nó còn bỏ nằm trình in ở trên hiến pháp nữa. Nó bỏ trong điều 4 đấy là đảng Cộng sản đó là đảng uh, lãnh đạo. Đó ai làm gì được nó một cái chế độ nó độc tài độc ác như vậy thì lẽ dĩ nhiên nó sinh ra cái vấn đề tham nhũng rồi nó tham nhũng từ thằng trên với thằng dưới đâu có thằng nào mà mà trong sạch đâu quý anh chị em mà tìm ra một cái người mà trong sạch đó có thể chặt chặt cái cổ của TV256 đi nó không có cái chế độ đó nó sản xuất ra những cái thằng toàn là tham nhũng hối lộ toàn là những thằng mà gian ác không à cái chế độ nó nó nó, cái cơ chế nó đẻ ra như vậy, tự nhiên cơ chế độc tài là nó đẻ ra à mà quý vị thị thử hỏi mình nếu có hai đảng coi có hai đảng thì làm sao nó độc tài được Đúng không có hai đảng thì tự nhiên cái đảng này ừ, phải canh chừng nó chứ ừ, phải tam quyền phân lập chứ đâu có chơi mà kiểu ngang mà mà mà vừa đá bóng vừa vừa làm trọng tài được trời đất ơi, cái tụi này đó nó ban rợ vô cùng đó tivi nói thật với với anh chị em đó chưa bao giờ mà TV256 mà thấy một cái chánh quyền mang rợ như vậy chánh quyền ở đây là TV nói là là, là chính phủ á chứ TV không phải là tôn trọng nó là nói nó là chánh hay là tà hay gì đó chánh đây là chánh trị đó hiểu không chánh trị là cái quyền cai trị á mà rõ ràng là người dân đâu có bầu nữa đâu không có người dân nào mà bầu nữa mà nó tự nhiên nó cai trị được người dân nó là đó là gọi là chính phủ thành ra người ta kêu nó là bọn cầm quyền cái bọn tà quyền người ta cũng đúng nữa chứ không phải là sai tỉnh Lâm Đồng về trả lại đất cho dân oan lô chính người Đức Trọng Lâm Đồng cái bọn này đó là bọn mỗi rợ bọn cầm quyền mỗi rợ ra thêm một cái kết luận bảy tám chín chín ra bây giờ coi như là cướp đất của dân lần thứ hai năm 2021 bây giờ dân ra trung ương để cầu cứu bác trọng bác phúc bác chính bác huệ để chỉ đạo cho tỉnh lâm đồng về trả lại đất cho dân oan tỉnh lâm đồng không cần đâu um, quý bà con cô bác ở lâm đồng quý bà con cô bác nghe nghe cái cái clip của cô trên phạm đó TV256 đồng ý với cô trên phạm cô trên phạm nói đó muốn cái cái cái cái nhà cầm quyền này đó nó lật nó nó bị lật đổ thì quý bà con cô bác gọi là bất trung dân sự cái bất trung dân sự đó là nó, nó đơn giản thôi là mình không thi hành mình không tuân theo cái cái cái cái luật pháp của nó tại vì luật pháp nó quá muội rợ rồi làm sao mà nó đâu có giải quyết cho bà con đâu không ba chục năm rồi nó không giải quyết được cái quyền biểu tình nữa quyền tự do ngôn luận nữa nó bắt biết bao nhiêu người nó bắt biết bao nhiêu người yêu nước tại vì nó là bọn phản quốc thành ra nó bắt biết bao nhiêu người yêu nước đau khổ như vậy đó bây giờ quý anh chị em quý bà con cô bác lạy nó rồi rồi xin xỏ bốn cái thằng thứ trụ đó làm cái gì trong khi đó người ta nói dân dân là nước thấy không nước đẩy thuyền đi được thì nước cũng có thể làm gọi là lật cái thuyền dân là nước mà cái sức mạnh của nước khủng khiếp lắm Đúng không? thành ra người dân nó có thể là cái gì em người dân đó là là nước thì người dân có thể lật thuyền được phải vậy mới được thành ra đó TV256 là đề nghị là quý bà con đó lắng nghe cái cái cái cái clip của cô trên phạm đó cổ đưa ra cái giải pháp để làm cho cái chế độ cộng sản nó bị sụp đổ là cái giải pháp đó đơn giản thôi là bất tung nhân sự không thi hành những cái luật pháp của của nhà cầm quyền nữa không thi hành không tuân lệnh theo những cái cái cái quy định của nhà cầm quyền không quy định không không tuân hành cũng như bây giờ bà con cô bác đó có con em đi học phải không ở ở trường ờ, xã hội chủ nghĩa kêu con em ở nhà đi trong ba ngày thôi mà trước khi mà quý vị kêu con em mình uh, nghỉ ở nhà không có phải đi học nữa tại vì mình học cái gì bây giờ nó dạy con em mình đó, nó nhồi sọ con em mình nó nhồi sọ nó dạy những cái điều dối trá những cái điều mà mang rợ những cái điều mà tội ác giống như là nó dạy chứ thời mà bây giờ thì TV256 không biết nhưng mà nó đã dạy dạy uh, thiếu nhi của thời mà Việt Nam Cộng Hòa đó nó dạy là nó nói một thằng ngụy cộng với hai thằng ngụy bị giết bao nhiêu thằng ngụy bị giết nó trong cái sách giáo khoa của nó như vậy đó làm sao mình cho con em mình học cái gì Đúng không? rồi nó dạy con em mình là nhắm mắt đi còn nguyện chúa phật thì mở mắt ra không có bánh không có kẹo còn con nó ép con dân mình là cầu nguyện đi mở mắt ra thì thì thì nó cho bánh với kẹo mở mắt ra thì thấy bánh với kẹo rồi con nít mà ai lại không thích kẹo bánh rồi là từ nhỏ tới lớn nó bị dạy như vậy nó bị nhồi sọ như vậy đó thử sau này nó trở thành con người không nó trở thành con thú rồi nó đâu có thể thành con người được vậy đó mà mà phải giết chết lính mỹ lính ngụy mà nó cho là việt nam cộng hòa là ngụy đó rồi nó cho lại con cái của mình học những điều mà mà giết hại cha mẹ như vậy thử hỏi con mình phải như thế nào thành ra đó quý bà con cô bác đó nghe cái cô trên phạm đi nghe cái clip của cô trên phạm đi cổ có giải pháp bất tuân dân sự là không có theo cái luật pháp của Việt Cộng nữa. Nó kêu mình đi học, mình ở nhà, mình cho con mình ở nhà. Tất cả mọi gia đình đều làm như vậy đi. Mà trước khi mình cho con ở nhà, mình vận động bà con cô bác của mình kế, hàng xóm của mình, vận động ba người thôi. Một gia đình vận động ba gia đình thôi. Mà đồng, đồng lòng cho con ở nhà và tự nhiên các gia đình khác người ta bắt chước theo mình mà mình phải vận động mình vận động nói con mình bây giờ học như vậy rồi tiền giá sách lên quá nè rồi phải đóng tiền học học phí cho nó nữa nè rồi mình phản bác là tại sao cái luật pháp của nó nói là điều 59 là không phải đóng học phí cho cho bậc tiểu học mà tại sao bây giờ con mình phải tiểu học phải bắt đóng học phí ở bên bên mỹ này tiểu học trung học gì cũng không đóng một đồng bạc nào hết mà lên đến đại học thì cũng cũng không đóng luôn nữa đấy đại học thì thì chính phủ cho cái tiền tiền grant là tiền tiền cho không để mình đi học đại học nữa đâu có ai mà mà bắt phải đóng tiền trường đâu tại sao cái quốc gia người ta giàu có như vậy đơn giản lắm bà con cô bác ơi bà con cô bác không cần phải đi biểu tình đâu. Bà con cô bác ký ở nhà, không có cho con đi học là đủ rồi. Mà bà con cô bác làm sao vận động được hàng xóm của mình cùng làm giống như mình. Chỉ một việc là kêu con ở nhà để mà giúp đỡ cho cha mẹ. Học hành cái gì? Học hành theo cái kiểu mà nhồi sọ của Cộng sản mà học cái gì? Học về để để tàn phá gia đình thôi. Không bao giờ cần gì phải học. Nếu mà bà con cô bác muốn con mình học đó, thì chỉ cho nó vào cái computer để mà mà vào cái phone để mà học ở trên trên ờ, thằng con cái ông thầy Google ông dạy là đủ rồi. Ông dạy tất cả đó. Nó nằm ở trong đó đó. Không cần phải học đâu không? Ngay cả tiếng Việt cũng không cần phải học nữa. Trong thầy Google nó dạy hay lắm. Nó dạy ngôn ngữ cũng hay lắm. Rồi mình mình cha mẹ mình kèm con, con cái học. Mình đâu cần phải cho con mình đi học những điều mà mang rỡ như vậy. Để nó về nhà rồi nó, nó phản cha phản mẹ. Phải không? Mình cứ ở nhà đi. Mọi người đều ở nhà mọi người đều ở nhà thì những người nào mà có đủ sức đó không cần làm việc luôn nghỉ việc nghỉ làm ở nhà với con cái thử hỏi chừng hai tháng coi nó sợ không nó cũng đâu có bắt gì mình được đâu mình ở nhà là cái quyền tự do của mình chứ nó đâu có bắt mình được coi như mình hoàn toàn mình không cộng tác với nó rồi khi khi mà mình cho con mình ở nhà được 3 ngày rồi đó ba ngày thôi mà người mình thấy hàng xóm mình cũng đồng ý rồi cái cái cái vấn đề cái cái cái tin đó nó lan truyền khắp khắp nước luôn tại vì người này ngồi kế nhà kia rồi mình vận động nhanh chóng thôi tin truyền nó loan mau là tự nhiên ai cũng cho con ở nhà hết thì mình thấy mới thấy là cái sức mạnh của người dân bởi sao mà người, người Mỹ người ta phát triển được tại vì cái đất nước Mỹ là cái đất nước dân chủ người dân làm chủ cái đất nước và cái lá phiếu của mình ở bên Việt Nam quý bà con cô bác có khi nào làm chủ được cái đất nước mình không mình làm chủ của đất nước mình là mình phải bầu bầu cái phiếu bầu của mình mình bầu cho thằng Nguyễn Phú Trọng mình bầu cho thằng Phạm Minh Chính hiểu không mà mình đâu có bầu nó đâu nó là những thằng cướp nó cướp chính quyền nó có được cái phiếu bầu của bà con không mà sao nó lên nó làm chủ tịch nước rồi nó lên nó làm thủ tướng rồi nó lên làm chủ tịch quốc hội tất cả mấy thằng đó không có ai bầu cho nó tự đảng nó đưa lên không à quý bà con rất là dễ hiểu cái bầu cử nó rất là dễ hiểu quý bà con phải đòi hỏi bây giờ đất nước có 500 đại biểu quốc hội phải không? Mà tôi là người dân 100 ngàn dân ý 100 triệu dân chia ra 5, 500 đại biểu quốc hội thì có 200 ngàn người dân 200 ngàn người dân bầu được một đại biểu quốc hội rồi bây giờ mình chỉ đặt câu hỏi với thằng đảng Cộng sản Việt Nam. Tụi mày có 5 triệu dân. Phải không? Mày chỉ được tối đa đó là 25 phiếu thôi. 25 cái ghế ngồi của đại biểu quốc hội thôi. Còn còn dân của tụi tao là 95 triệu. Tụi ta phải có 475 ghế trong đại biểu quốc hội. Mà mình thấy trong 500 thằng trong đại biểu quốc hội nói là toàn là cộng sản không à nó đâu phải là người dân đâu, thường giống như mình đâu thành ra mình phải nói mày tụi mày chỉ có 25 ghế còn sự thật là phải có 475 ghế là của người dân phải được bầu trong đại biểu quốc hội nó đâu có cho người dân được bầu cử đâu được ứng cử đâu phải không Thành ra nó toàn là chơi những cái trò mà lường gạt. Mình thấy người dân mình mà không đủ cái cái, cái con số mà 475 đó, đại biểu á, là mình biết đây là tụi nó gạt mình. Thành ra đại biểu quốc hội nói là đảng hội, nói là người của đảng. Thành ra cái mục đích của thằng chế độ diệt cộng này là mục đích nó để bảo vệ đảng, để nó nó gom tiền đầy túi của tham của nó thôi. 500 thằng đại biểu quốc hội bây giờ nó giàu có khủng khiếp không quý anh chị, quý ông bà cô bác có thấy điều đó không? Thằng nào cũng nhà lậu xe hơi hết, thằng nào cũng khủng khiếp tiền luôn. Ngay cái thằng mà mà mà mà mà vượng đó, đó nó có hàng tỷ đô la đó để mà nó làm chủ cái xe VinFast đó, vượng đó nó là móc nối với cộng sản thôi nó mới giàu có như vậy cái vấn đề đơn giản quá mà muốn làm cái sập đổ sụp đổ cái chế độ nó rất là dễ không khó đâu bà con cô bác bà con cô bác cái vận động với hàng xóm của mình không cho con đến trường nữa. Rồi khi mà quý bà con cô bác vận động được chừng 3 ngày, 5 ngày rồi đó, cảm thấy mình làm việc đúng. Cả nước đều ủng hộ hết. Thì lúc đó quý bà bà cô bác tiến thêm một bước nữa là không trả tiền điện, không trả tiền nước. Tất cả đều đồng loạt không trả hết. thí dụ mình mình mình mình phải vận động những cái điều như vậy rồi vận động nghỉ việc hết trong vòng một tháng hai tháng không ai làm việc hết coi coi nó làm như thế nào lúc đó đó quý bà con cô bác mới thấy là cái sức mạnh của người dân nó không có quyền gì mà bắt mình bỏ tù hết cái quyền đi làm là cái quyền của mình cái quyền cho con nghỉ học là cái quyền của mình nó không bao giờ nó nó nó nó, nó bắt mình vô tù được gì những cái điều mà đơn giản như vậy bà con cô bác làm thử điều đó đi đừng có cần phải lại mấy cái thằng này lại mấy cái thằng này tội đại sứ cũng không có bao giờ giúp đỡ cho bà con cô bác được nữa nước mỹ nó xa quá nó đâu có giúp đỡ gì được đâu làm sao mình nó giúp đỡ bà con cô bác được có thể thì quý bà con cô bác đến tòa đại sứ thì cho nó thấy cái sự xấu hổ bất cỡ của nó thôi chứ ngoài ra nước Mỹ không có giúp được cho bà con cô bác mà mình thấy quý bà con cô bác đòi hỏi cái nhân quyền là cái điểm đó là điểm than chốt nữa con người ta mà có nhân quyền giống như nước Mỹ có nhân quyền là người dân rất là hạnh phúc. Người khi mà mình có cái nhân quyền rồi, tự nhiên người dân trở thành làm chủ cái đất nước của mình. Nó phải tôn trọng tất cả những quyền cơ bản của người dân. Là người dân có quyền tự do ngôn luận, người dân có quyền thành lập báo tư nhân giống như bên Mỹ ai muốn thành lập báo cũng được hết đó cái quyền của người công dân như vậy cái quyền lập hội lập đảng cũng như vậy chứ đâu phải chỉ có một cái đảng cộng sản thôi quý bà con cô bác thấy không mà khi mình TV256 qua bên nước Mỹ này rồi mới thấy biết là tại sao nước Mỹ họ giàu có như vậy nó đơn giản lắm là phải tôn trọng cái quyền con người là nhân quyền là chính là phải tôn trọng cái quyền con người gọi là dân làm chủ thành ra cái đất nước nó gọi là đất nước dân chủ là vậy người dân thật sự làm chủ qua cái lá phiếu qua cái lá phiếu mình bầu cho dân cho, dân biểu nè lá phiếu mình bầu cho thượng nghị sĩ nè lá phiếu mình bầu cho tổng thống nè nó có coi như nó đơn giản nó có vài loại phiếu vậy thôi mình bầu ra thì lẽ dĩ nhiên khi mình bầu ra thì thì cái người đó phải phục vụ cho người dân phục vụ cho người dân. Không phục vụ thì mình đâu có bầu nó được nữa. Mỗi cái nhiệm kỳ của nó có 2 năm hoặc 4 năm hoặc 6 năm thôi. Mà nó làm bậy rồi mình đâu có thèm bầu cho thằng đó nữa. Thì nó lãnh lương cho của mình mà, nó lãnh lương của dân, nó lãnh lương bằng tiền thuế của dân. Thì khi mới lãnh lương tiền thuế của dân thì nó phải suy nghĩ những cái gì nó phục vụ cho dân để nó vẫn còn tiếp tục cái quyền của nó để nó tiếp tục nó lãnh lương mà lương lương bên Mỹ là dân biểu mỹ sĩ rồi cao lắm chứ không phải là ít đâu ờ, thành ra thằng nào cũng mong được dân bầu hết á thành ra quý bà con cô bác không cần phải đi biểu tình nữa đâu ở nhà đi nhưng mà kêu gọi con cái đừng có đi học nữa không bao giờ vô trường của Việt Cộng để mà vô đó rồi nó dạy cho mình là uh, tháp 10 đẹp nhất bông sen đẹp nhất gì đó uh, rồi, rồi có, có tên giặc hồ đó thằng hồ tại sao nó dạy mà nó dạy mà mang rợ như vậy một cái thằng Hồ Chí Minh là cái thằng gián điệp của giặc tàu nó là thiếu tá hộ quan nó bằng quân phục của của giải phóng quân Trung Quốc nó mang lúc cấp bậc thiếu tá như vậy nó là thằng gián điệp tại sao mình phải cho con mình đi học mà để nó tôn thờ là là là là Hồ Chí Minh để, nó dạy những điều mà mà mang rợ như vậy rồi nó đem lá cờ và đỏ sao vàng cờ của tỉnh tỉnh Phúc Kiến để mà dạy cho con mình tại sao con mình phải học những điều mang rợ như vậy cho con cái ở nhà đi bà con cô bác nói thật đó làm chừng 3 ngày rồi 5 ngày rồi cho nó thấy không có một đứa bé nào đi học hết không có đứa bé ờ, tiểu học trung học đến trường hết mà quý anh chị quý bà con vận động điều đó TV anh nghĩ không có khó đâu một người vận động ba gia đình kế bên, hàng xóm kế bên nói tôi bây giờ tôi nhất định tôi không cho con tôi đi học. Mong là quý anh bà con cô bác hỗ trợ cái việc làm này. Tại vì con tôi đi học mà tiền sách nó cao quá hoặc là ờ, vô trong đó nó bị nhồi sọ quá. Rồi nó, nó còn còn chửi cha mắng mẹ nữa thài nó ở nhà nó giúp ích cho cho cho cho cho gia đình nó đủ có cái lý do để nói hết. mà sự thật mình không cần phải cho nó biết lý do nữa tôi muốn cho con ở nhà là đó là cái quyền của tôi anh hỏi lý do là cái gì mà, mà cùng lắm thì mình nói tôi cần nó ở nhà để nó nó làm việc tại vì nhà tôi nghèo quá rồi mà sự thật ai là cũng nghèo hết đấy gần như ai cũng nghèo chỉ có cán bộ nó giàu thôi thử hỏi có có có có hai ba ngàn đô la một năm mà cái đó là nó gọi là ờ, GDP ờ, per capita đó có hai ba ngàn một năm thôi làm sao mà giàu được thành ra người nào cũng phải nghèo mà mình xu muốn sống mà uh, sung sướng giàu sang thì mình thấy đất nước bên Mỹ tại sao nó giàu ở gì? Thì mình áp dụng theo cái chính sách của bên Mỹ thôi. Bên Mỹ người ta sống tự do lắm. Người ta đâu có chính sách hộ khẩu đâu. Phải không? Bên Mỹ người ta muốn đi đâu đi. Đó là cái điều 13 ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Quý vị dỡ cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đi thằng Việt Cộng nó cũng ký cái điều 13 đó đó nó ký vô để mà nó tham dự vào uh, làm thành viên của Liên Hiệp Quốc là nó phải tôn trọng cái điều 13 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà điều 13 khẳng định là công dân có quyền đi khắp nước của mình mà không cần phải xin phép tự nhiên nó đẻ ra là hộ khẩu hộ khẩu là phải xin phép rồi tạm trú tạm vấn tạm trú tạm vắng rồi mày mà không có hộ khẩu ha tao không cho mày đi học tao không cho mày đi làm việc Cộng nó đẻ ra những cái điều man rợ đó tại sao quý bà con cô bác ở Việt Nam chấp nhận những điều đó dễ dàng như vậy đó, tí thứ hai năm sáu nói bằng tất cả cái tấm lòng ở hải ngoại người ta gì đó không có ai mà uh, phải cần có hộ khẩu đó dẹp bỏ những điều nhỏ ừ. nhặt đó đi hiểu không bây giờ đó, tao muốn đi đâu tao đi à hiểu không không cần phải xin phép hộ khẩu gì đó, dẹp bỏ hộ khẩu để mình tháo những những cái trồng nó trồng vô cổ mình chứ tại vì cái tuổi cộng sản nó mang rợ như vậy đó nó đâu có được ai bầu đâu bà con cô bác nghe đi nghe cô Dên Phạm dùm đi rồi TV cũng 256 cũng cũng cũng muốn đề cập đến vấn đề đó để mà mình làm sao cái chế độ mà nó trở thành một chế độ dân chủ tự do điều đó mình phải làm thôi mình phải thực hiện một chế độ tự do dân chủ rồi dân mình mới mới giàu có được mà quý bà con cô bác nhớ đi thành phần mà hải ngoại đó 5 triệu người 5 triệu người Việt Nam quý anh chị quý bà con cô bác thử tưởng tượng thôi mỗi người Việt Nam là một đại sứ của nước Việt Nam quý anh chị cô bác nghĩ rằng cái tiền nó đến Việt Nam nó nó khủng khiếp lắm Việt Nam sau này đó sẽ giàu nhất thế giới TV256 đoán như vậy đó. Tại vì mình có đủ cái điều kiện để làm giàu. Nếu mà chế độ Cộng sản này mà nó bị sụp đổ, mà trở thành một cái quốc gia tự do dân chủ đó, thì 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại này trở thành 5 triệu đại sứ đại sứ để mà phục vụ cho đất nước Việt Nam. Tại vì mình ở bên đây mình vận được động được chính phủ, mình vận động được nhà thờ, mình vận động được hội này hội nọ để mà giúp đỡ cho cái đất nước của mình. 5 triệu người lận, trời ơi cái con số nó kinh hoàng lắm. Không có quốc gia nào có cái điều kiện mà bằng cái người Việt Nam mình. Giỏi lắm, Thái Lan nó nó nó cho du học của nó vài chục ngàn người thôi đi khắp thế giới để mà học những cái điều mà mà tối tân của thế giới những cái điều hay đẹp của quốc tế còn mình đây mình có 5 triệu người rồi 5 triệu người học những điều hay đẹp tốt đẹp và 5 triệu người này là những người có tài sản họ giàu có ở trên tất cả các các quốc gia khác trên thế giới và họ vận động họ kêu gọi giúp đỡ cho đất nước Việt Nam TV256 nghĩ rằng nữa, chỉ trong vòng vài năm rồi 10 năm thôi là Việt Nam trở thành một quốc gia gọi là giàu nhất thế giới luôn 10 năm 20 năm thôi không có không có xa đâu tại vì tất cả thế giới tiền bạc tiền của đồ đổ về nước Việt Nam hết là do cái sự vận động của 5 triệu người Việt hải ngoại này 5 triệu vị đại sứ người ta đại sứ của người ta thì đâu có bao nhiêu người đâu mà bây giờ mình tự nhiên mình có 5 triệu đại sứ như vậy rồi làm sao đất nước mình không giàu nhưng mà người ta không bao giờ người Việt hải ngoại không bao giờ mà mà mà giúp nước khi mà thằng Việt cộng nó còn đang cai trị cái đất nước của mình người ta chỉ giúp cho những người đấu tranh người ta chỉ giúp cho những người kháng chiến thôi để chống lại cái bọn giặc giặc cộng này thôi không bao giờ người ta bỏ tiền người ta giúp cho mặt trận tổ quốc hay là cho cái này cái nọ tất cả đều là nhỏ giọt hết mình thấy đồng bào khổ quá thì mình giúp chút xíu gì thôi chứ nó không phải là trong cái tấm lòng mình vẫn còn mình nghi ngờ là đồng tiền nó đâu, đâu có đến thật sự đâu một cái đất nước mà nó gian dối một cái đất nước mà nó độc tài như vậy làm sao mình bỏ tiền cho nó xài làm cái gì không bao giờ có cái sự mà giúp đâu bà con cô bác phải làm cái chuyện nhỏ đó đi vận động con em đừng có đi học nữa rồi từ từ mới thấy rằng là cái sức mạnh của người dân sức mạnh của người dân người dân là nước nước còn cái chế độ á, nó là con thuyền thì người dân đưa thuyền lên được thì người dân cũng úp cái thuyền được cái sức nước nó mạnh lắm hiểu không cái sức nước mà quý anh chị em thấy mà tsunami đó sóng thần đó đâu có chuyện nào nổi đến sức nước đâu cỡ nào nó cũng cũng làm sập được hết sức nước nó mạnh lắm là do hàng triệu người điều đồng một lòng hết hiểu không thì mình mới thấy được cái sức mạnh hiểu không mình ráng sức mình mình làm cái phận sự của mình nhỏ nhoi của mình thôi phận sự của nhỏ nhoi của mình đó là mình vận động ba người nếu mà tài giỏi nó sẽ vận động bốn năm người bảy người mình vận động ba người cùng làm chuyện với mình là cho con nghỉ học quý bà con cô bác thử làm một cái chuyện đó thôi thử làm trong vòng 3 ngày 5 ngày đấy rồi cái tự nhiên nó lan truyền thành một dịch dịch lan truyền khắp cả nước thôi không cho con đi học đâu có cho con những đi học mà những cái điều mà mang rỡ như vậy rồi để sau này nó hại dân hại nước quý bà con cô bác thấy rõ mà năm năm triệu thằng đảng viên nói là hại dân hại nước không quý vị thấy rõ cái cái cái vụ vụ mà Việt Á đó không nó giết 43.000 người không nó giết 43.000 bà con đó. cũng là ruột thịt của mình không nó sẵn sàng nó sẵn sàng nó mua cái cái cái cái cái test kit của ở bên gì bên bên tàu ấy. nó mua có có có 19 ngàn là dưới một đô la dưới một đô la nó bán 25 đồng 25 đô la nó giàu lên tới nó lời tới 4 ngàn tỷ 4 ngàn tỷ đồng mà nó bôi trơn hết 800 ờ, tỷ đồng Thấy không? Nó làm giàu trên xương máu của đồng bào. Trong khi đồng bào phải chết 43 ngàn. Thấy không? Mà nó tham nhũng từ trên xuống dưới ấy. Hiện giờ hiện giờ nó bắt có 70 đứa à. Sự thật là nó bắt phải cả ngàn đứa luôn á. Thằng nào nó cũng dính á. Thằng nào cũng cũng cũng tội ác hết á. Tại sao mình mình mình chấp nhận như vậy? giống như cái thằng Nguyễn Phú Trọng là cái thằng tội ác nhất đó. tại vì nó ký cái bằng khen hạng 3 cho công ty Việt Á để mà gây ra cái chết 43.000 người rồi cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó nó còn gọi là tiếp tục cái nhiệm kỳ thứ ba nữa dù là nó gần 80 tuổi rồi nó tiếp tục cái nhiệm kỳ thứ ba nữa mới đầu nó nó xin là nó làm thêm nửa nhiệm kỳ thôi tại tuổi nó quá lớn rồi xin nửa nhiệm kỳ là nó làm được 7 năm rưỡi chức tổng bí thư thôi sau khi nó làm tổng bí thư xin được thêm nửa nửa nhiệm kỳ nữa hai năm rưỡi nữa tự nhiên nó làm luôn tiếp luôn hai năm rưỡi nữa thành 10 năm mà 10 năm cái luật pháp ờ, cái cái cái nội quy của nó đó hiểu không chỉ có làm mỗi tổng bí thư được làm hai năm hai nhiệm kỳ thôi làm nó làm 10 năm là đủ rồi nó là tiếp tục làm nhiệm kỳ 3 nữa nó đạt lên luật pháp nó viết ra mà, mà làm thêm nhiệm kỳ 3 nữa mà mà đồng bào đảng viên được cũng làm thinh hết trơn à mình hiểu tv hai năm sáu hiểu tại vì mấy cái thằng đó nó độc ác ghê lắm mình đi ngược nó là nó giết mình thành ra không ai dám nói đó. giống như tivi thấy bà con cô bác đó biểu tình đó đâu có thấy một thanh niên nào đâu đâu có thấy thiếu nữ nào cũng 18, 19, 20 đâu đâu có đâu mình hiểu hết đó thử mà có thanh niên thử thôi có thanh niên mà từ 18 đến 25 mà đi tham gia điện đồng biểu tình coi mẹ nó giết hết á cái thằng cộng sản nó ác lắm chứ không phải là không nhưng mà nếu mà mình mình có mà thanh niên thiếu nữ mà hàng ngàn người đó là chết mẹ đó nó chạy hết đó thì hai năm sáu đã từng thấy nó chạy trong cái ngày mà uh, mà mà 10 tháng 6 năm uh, 2000 uh, 2018 rồi nhớ mà hàng trăm ngàn người uh, xuống biểu tình mà mà chống cái vụ mà ba cái đặc khu đó hàng trăm ngàn người thì nó lại sợ mình kinh hoàng luôn nó sợ lắm mình rất tiếc là mình làm không được thôi mà bây giờ mình làm nhẹ nhàng đơn giản đi bất tuân nhân sự bất tuân nhân sự không không không không có cho con đến trường nữa mình làm hết đi bắt buộc nó phải thay đổi thôi ừ, bất tuân nhân sự cho con ở nhà hết rồi mình mình không đi làm luôn không trả tiền điện không trả tiền nước không? mình lấy số đông để mình bắt nó phải đòi hỏi mình phải cái điều kiện này điều kiện nọ trong khi mình đông mà mình mình có 100 triệu dân mà tại sao mình phải sợ ba năm cái thằng 5 triệu cái thằng đảng viên này mình phải hiểu cái sức mạnh của người dân Rồi TV256 xin ờ, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình nghĩ nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi, mình nói cũng khang khang tiếng rồi. Rồi chào bà con cô bác nha.